Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury Và hôm nay Kỳ Lăng xin phép review cũng như đập hộp chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5712 LR Và chúng ta sẽ cùng khám phá mặt trước của chiếc đồng hồ à, công năng và cách sử dụng à, Hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn vào mặt chính và chúng ta sẽ thấy được là trung tâm có một kim, hai kim, ba kim, bốn kim, năm kim 5 kim trong mặt chính sẽ có cái vòng tròn à, kim dây vòng tròn à, lịch và chỗ đây gọi là kim xăng giống như là kim xăng đồng hồ này là đồng hồ báo trữ code tức là thời lượng chiếc đồng hồ này sẽ trữ code được 48 tiếng và khi mà chúng ta dùng à, hết code thì nó sẽ trở về và khi chúng ta lên code thì cái kim nó sẽ chạy theo đúng cái À, năng lượng đó ví dụ như là hai bây giờ hiện tại mình còn gần 24 tiếng nè hoặc nếu mà cốt lên nhiều sẽ 36 tiếng nè hoặc cốt lên hết cỡ lên là 48 tiếng thì mình đeo nếu như mình không đeo mình cắt mình để im một chỗ thì 48 tiếng đồng hồ sẽ đứng hoặc là ví dụ như là hiện tại để 24 tiếng gần 24 tiếng đi thì mình không đeo nữa mình cắt thì qua 24 tiếng nữa đồng hồ sẽ ngay lập tức đứng và chúng ta sẽ lên cốt về phần lên cốt thì nếu như mình đeo thì nó sẽ tự động lên cốt nếu bằng chuyển nếu như mình di chuyển mình cử động thì sẽ lên cốt còn nếu như mình không đeo thì mình muốn lên code nhanh hơn thì mình sẽ lên code tay và bộ máy cho chiếc đồng hồ Patek Philippe 5712 này là caliber 240 BSIRMCLU thì có nghĩa là trong cái bộ máy này ghi tên nguyên một dòng rất là dài thì chúng ta sẽ phân tích ra là có chữ BS tức là kim dây nhỏ IRM là báo giờ code C là lịch ngày LU là lịch tuần trăng có nghĩa là cái tên của bộ máy bên trong nó đã có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng của chiếc đồng hồ này rồi ví dụ như là à, Caliber 240 tức là bộ máy cho chiếc đồng hồ là 240 Caliber rồi BS có nghĩa là kim dây nhỏ thay vì những chiếc đồng hồ khác thì cái kim dây nó sẽ nằm trung trục trung cốt với lại kim giờ và kim phút nhưng ở đây ở trên cái vòng tròn chỗ kim dây này sẽ ghi rất rõ chi tiết là 15, 30, 45 và 60 một vòng như thế này là 60 giây và tiếp theo cái tên trong bộ máy có kèm theo luôn đó chính là từ IRM tức là đây là cái giống như là gọi là kim xăng cái báo giờ chữ code là cho chúng ta biết là đồng hồ còn bao nhiêu giờ code nữa để mà ừ, chúng ta phải lên code để rồi giống như là năng lượng để hoạt động và chiếc xe là lịch báo ngày ở đây sẽ có từ ngày 1 đến ngày 31 Và LU LU là lịch tuần trăng Lịch tuần trăng là ở trong này chúng ta sẽ thấy nè Cái biểu tượng này à, Nhiều của khách đã dùng rất nhiều mẫu đồng hồ Rất đắt tiền khác Trên 50 tỷ luôn Nhưng mà nhiều lúc chưa xài cái Nautilus này à, Chưa xài những cái tương tự này thì à, đôi khi lại không biết cách chỉnh lịch tuần trăng này Vì vậy à, lát nữa Kỳ Lăng sẽ hướng dẫn chi tiết và bây giờ trước khi đến với phần à, sử dụng điều chỉnh và chỉnh giờ sử dụng à, lịch tuần trăng lên code chức năng sử dụng như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá xem bên trong hộp có gì nhé hộp sẽ là một hộp giấy bên ngoài như thế này có chữ Patek Philippe Geneva có dấu hòa thị à, biểu tượng của thánh giá Calatrava trong hộp giấy chúng ta sẽ thấy điều đầu tiên đó chính là một cái uh, phần nhung vải nhung được may vừa vặn với cái hộp bên trong và bây giờ chúng ta sẽ dỡ nhấc cái phần vải ra chúng ta sẽ thấy ngay một sự bóng ánh đẹp kiểu dạng văn gỗ rất sang rất sáng bóng và bây giờ mình sẽ nhắc luôn nguyên một bộ ra bên dưới hộp chính sẽ có một cuốn sổ Patek Philippe Geneva và bên trong này sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nè và giấy khai sinh giấy khai sinh này rất quan trọng giấy khai sinh này không thể làm giả được làm giả được là biết liền nên là rất là quan trọng giấy khai sinh này rất quan trọng cho chiếc đồng hồ Patek Philippe chính hãng đây là thông tin giấy 5712 LR001 đây cái hồi nãy hồi lúc mà lúc nãy Kỳ Lan nói á cây caliber 240 BSIRM CLU BS là cái kim dây nhỏ là cái kim dây nhỏ này là nằm trong một cái vòng tròn có 10, 15, 45, 60 IRM là cái báo năng lượng trữ cốt nằm ở phần này C là lịch ngày từ 1 đến 31 số này và LU LU là lịch tuần trăng đây nguyên cái phần máy này đã ghi à, cho chúng ta biết là cái đồng hồ này có chức năng gì rồi nhìn đọc đây là chúng ta không cần nhìn đồng hồ cũng biết là chức năng của đồng hồ này là có như thế nào cái uh, sách này thì mình ờ, không có cần uh, quan tâm đến mà mình sẽ quan tâm đến chính nhất là cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này ở đây có nhiều ngôn ngữ mà mình chỉ quan tâm đến ngôn ngữ tiếng Anh thôi hiện tại là kỹ năng đang, đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh đây khi chúng ta lật những trang đầu của cuốn sách ra họ sẽ ghi rất rõ cho chúng ta về chi tiết đồng hồ này ở đây thì sẽ có 5 kim và ở đây có những cái số thứ tự họ ghi làm dấu này một nè hai nè số 1 là cái kim này là tương ứng với cái phần kim giờ số 2 là kim dây và số 3 là kim dây nhỏ là kim dây nhỏ nằm ra ở đây và số 4 là dead dead tức là ngày tức là vòng tròn ngày từ 1 đến 31 này vòng tròn này số 5 họ cũng ghi rõ số 5 và làm dấu đến điểm vị trí này là kim báo trữ năng lượng này báo trữ năng lượng cốt và số 6 là cái lịch tuần trăng đây lịch tuần trăng bên trong rất rõ cái lịch tuần trăng là bên trong và bắt đầu qua cụm cụm núm núm này thì sẽ có ba cái chức năng số 0 này là ở vị trí đồng hồ đang hoạt động bình thường không cần chỉnh gì cả khi chúng ta dặn ngược chiều kim đồng hồ dặn xoay ngược kim đồng hồ thì ngay lập tức cái núm này sẽ nó sẽ bung ra một nấc gọi đó là nấc số 1 và đất số 1 này dùng để làm gì để lên cốt tay chúng ta khi dặn ra là dặn ngược chiều kim đồng hồ sau khi bung ra thành cái bước số 1 này thì chúng ta dặn theo kim đồng hồ thì sẽ lên cốt nói tới bước nào mình sẽ thực hiện bước đó bình thường cầm chính diện như thế này và chúng ta dùng cái tay dặn vào cái núm cái núm đây và chúng ta dặn ngược ngược ngược chiều kim đồng hồ kỹ năng thao tác cái tay thật là chậm dặn ngược lại dặn ngược lại nè rồi đặt vào dặn tiếp dặn đến khi nào chúng ta cảm nhận được cái nấm này nó bật ra một nấc nhẹ đặt vị trí vào dặn dặn dặn dặn nè đó, dặn ngược kim đồng hồ đó nó bung ra nó nghe cái cạch một cái mình biết ngay lúc này là mình bắt đầu chỉnh lên code bằng tay được rồi chúng ta lên code bằng cách là dặn ngược lại kim đồng hồ thì lúc này chúng ta sẽ nghe máy rốt rét cộng bộ của bộ code đăng lên bằng code tay nghe âm thanh rất rõ dặn theo chiều kim đồng hồ rồi sau khi chúng ta dặn ra ngược kim đồng hồ và đang ở chế độ vị trí số 1 là vị trí lên code bây giờ chúng ta kéo ra kéo ra một nấc nữa để nó bung thành nấc số 2 nè ở số 0 là đang dặn bên trong có lò xo búng ra bước số 1 từ bước số 1 chúng ta giữ nguyên vị trí bước số 1 chúng ta kéo ra kéo ra một bước nữa chúng ta sẽ kéo ra đó, nó kêu có tập một cái nữa khi mà cái nấm chỉnh giờ này ở vị trí số 2 rồi thì chúng ta bắt đầu chỉnh giờ và chúng ta dặn chỉnh giờ là theo chiều kim đồng hồ đến ví dụ như đến vị trí giờ mà chúng ta xem là chuẩn đúng rồi thì lúc này chúng ta sẽ nhấn vào một cái lưu ý là không giống như một số đồng hồ khác là khi chúng ta điều chỉnh cái nấm này ở vị trí mà điều chỉnh giờ vị trí ví dụ như là đây vị trí số 2 điều chỉnh giờ nè thì cái kim dây này sẽ đứng lại không có mẫu này Patek Philippe Nautilus 571 Helder này dòng này là mặc dù rút cái nấm ra để điều chỉnh giờ rồi nhưng kim dây vẫn chạy rồi sau khi chạy đúng giờ chúng ta mong muốn rồi thì chúng ta chỉ việc lấy tay nhấn vào rồi lúc đó chúng ta xoay xoay chắc chắn là sẽ không vào bởi vì chỉ là lên có thôi tại vì khi mà ở từ vị trí sai mình nhấn lại vào thì nó lại đang ở vị trí số 1 nấm đang ở vị trí số 2 thì chúng ta nhấn vào một cái thì cái nấm sẽ ở nằm ở vị trí số 1 vì vậy chức năng vẫn là vị trí số 1 vẫn là lên code lên code thôi vậy muốn vặn vô thì phải làm sao muốn vặn vô thì chúng ta sẽ lấy cái tay nhấn tiếp mồm vào để chúng ta cảm thấy được có cái độ đàn hồi độ nhúng ở trong độ lún vô lúc đó chúng ta tì nhẹ vào và dặn theo chiều kim đồng hồ rồi ngay lập tức để khóa lại cái núm này chặt rồi và khóa lại như thế này rồi thì sẽ chống được nước ở độ sâu 60m và riêng một số mẫu khác như là Rolex hoặc là Hublot hay là một số dòng Patek Philippe khác thì ờ, sẽ có độ sâu ờ, nước khác nhau nhưng riêng mẫu này là được 60m quyển sổ thôi mà chúng ta thấy cũng giá trị ha bên trong được làm từ nhung hết màu nâu tiếp đến là cái hộp chính phải dỡ cái khăn nhung ra cái ờ, bọc nhung ra đó luôn đây ngay cái um, nắp hộp này cũng vậy à, đây là cái nắp hộp và nắp hộp có cái khóa này và cái khóa này cũng được Patek Philippe sử dụng trong ờ, rất nhiều những mẫu ờ, trước là cái khóa này dùng để mà làm khóa dây thì hiện tại là bây giờ mẫu Nautilus này thì dùng khóa bướm à, khắp gập làm hai như thế này à, còn đối với một số dòng cũ đời trước đời trước đây á, thì đa số là dùng cái biểu tượng này làm cái khóa dây cho đồng hồ Patek Philippe và rất nhiều clip khác về đồng hồ Patek Philippe những đời này có khóa này Kỳ Lăng đã review trên kênh youtube của Kỳ Lăng cũng như là trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trên website của Kỳ Lăng rồi bật ra rồi giờ nắp lên một cái sản phẩm cao cấp một sản phẩm đẳng cấp giá trị thì bắt buộc là bất kỳ chi tiết nào từ hộp giấy hộp trong phụ kiện kèm theo bất kỳ cái gì từ cái sổ giấy uh, khai sinh hay gì chúng ta thấy được chất lượng hết bởi vì đó là sản phẩm cao cấp cái độ hoàn thiện hoàn mỹ hoàn hảo phải là ưu tiên số 1 thơm quá trời thơm luôn và trong cái cục này sẽ có một cái vật ấn tượng nữa xuất hiện đây là cái vật dùng để điều chỉnh lịch tuần trăng cho chiếc đồng hồ Patek Philippe này chúng ta sẽ lấy ra đây giống như một cái một cái bút cái viết gì á vẫn có đầu hoa thị của Patek Philippe và có một cái đầu nhọn nhỏ bình thường thì những chiếc đồng hồ khác như là Hublot, uh, à, Rolex, Adema uh, vân vân những cái hãng đồng hồ về xa xỉ phẩm lớn trên thế giới uh, chúng ta có chúng ta thấy rồi nhưng mà đôi khi và thậm chí là chưa chưa thấy cái đồng hồ có thêm chức năng này cụ thể là hai bên hông của cái đồng hồ này chúng ta sẽ thấy có một cái lỗ chốt nhỏ nè bên này cũng vậy mỗi bên một cái và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh bên trái trước nha bên trái nhìn chính diện cái lịch ở đây sẽ có một cái chi tiết rất là nhỏ khớp với cái phần đầu của cái à, này chúng ta sẽ rá vào để vào ngay vị trí và chúng ta dặn tập tập mỗi cái tập là mỗi cái ngày nhảy lên 30 nè 31 nè mùng 1 nè mùng 2 nè mùng 3 nè mùng 4 nè mùng 5 nè mùng 6 nè mùng 7 nè mùng 8 nè mùng 9 nè mùng 10 nè 11 nè 12 nè 13 nè à, chúng ta sẽ lý kỹ nha vì vòng tròn quá nhỏ à, nên là ở đây hãng họ sẽ làm theo kiểu là ngày lẻ và ngày chẳng thì họ bằng một cái chấm ngày lẻ này, 1 nè, 3 5 7 9 11 á, 13 15. Giữa cái số lẻ với nhau thì sẽ có số chẵn bằng dấu chấm. 1 nè, chấm là 2 nè, 3 là chấm là 4 nè. 5 là chấm là 6 nè. Rồi vậy thì bên phải, bên phải của chúng ta là gì? Xin mời tất cả quý khách để ý kỹ chỗ cái lịch tuần trăng này. Và Kỳ Lan sẽ dùng cái vật này để nhấn vào vẫn là tập tập tập tập và chúng ta thấy không cái sau lộ rõ luôn lộ rõ và bây giờ kỹ năng sẽ đánh tập cho tới khi nào hiện ra cái vòng tròn của mặt đó rồi ra nguyên cái vòng tròn rồi rồi tiếp tục cho vòng tròn đi để qua tới phần sau nhấn thả nhấn thả nhấn thả thôi nhấn thả thôi rất đơn giản để mà mình chỉnh đúng cái lịch tuần trăng trên chiếc đồng hồ Patek Philippe này thì mình sẽ vào cái trang web trang chủ patekphilippe.com sau đó mình vào phần này trên trang web Patek Philippe làm thế nào để thiết lập chỉ báo tuần trăng thì mình sẽ vuốt của bên này mình thấy là có lịch trăng tròn từng năm từng năm mình sẽ chọn chọn chọn cho đúng còn nếu như mình muốn chỉnh nhanh nhanh đúng đúng cái ngày mình muốn luôn đúng cái ngày tháng năm mình muốn luôn thì mình sẽ chọn nhanh ở đây tháng ngày năm mình chọn đúng ví dụ như mình chọn tháng giêng ngày ngày 10 chứ hả rồi năm 2022 chứ hả xong mình tính toán sau đó sẽ ra cái hình à, ở đây chúng ta sẽ chỉnh cái lịch tuần trăng trên chiếc đồng hồ này y chang cái hình này là đúng là chuẩn bây giờ mình sẽ chọn một ngày khác nha mình chọn tháng tư mình chọn ngày 12 tháng 4 năm 2022 xong mình bấm nút tính toán thì ngay lập tức cái lịch này sẽ thay đổi thì mình sẽ chỉnh cái lịch tuần trăng trên chiếc đồng hồ này phù hợp với hình này rồi cụ thể bây giờ mình sẽ chọn cái ngày à, ngày tháng khác tháng 7 ngày 28 đúng ngày 28 rồi rồi 2022 bấm tính toán ngay lập tức nó sẽ hiện ra như thế này mình mình chỉnh trên cái đồng hồ lịch tuần trăng y chang hình này là đúng Kỳ Lan sẽ chọn tháng 12 đi ha tháng 12 ngày 12 tháng 12 rồi là ba cái hình sau và một cái hình tròn mình chỉnh tiếp một hai ba đây y chang đúng hình luôn là ba cái hình sau một cái hình tròn đây ba hình sau một hình tròn ba hình sau một hình tròn ba hình sau một hình tròn và nói về dòng Nautilus thì chắc chắn à, tất cả những ai đang đam mê chơi đồng hồ xa xỉ, đồng hồ cao cấp, đồng hồ chính hãng đều biết đến và Nautilus là những chiếc đồng hồ rất là công phu và đặc biệt là được lấy ý tưởng từ à, đại dương, từ con thuyền, từ ô cửa sổ, từ cái nền của cái con tàu để tạo nên chiếc đồng hồ này. Và dòng Nautilus là những sản phẩm đỉnh cao trong ngành đồng hồ à, cao cấp chính hãng và nói đến Nautilus thì chắc chắn rằng sẽ biết được những cái đồng hồ Nautilus hầu như là những bản rất giá trị và vô cùng đặc biệt và những yếu tố trong chiếc đồng hồ này cũng được lấy từ cảm hứng từ à, nội dung và trong cái cuốn tiểu thuyết hai vạn dặm dưới biển à, về đại dương về những gì à, ngoài khơi à, ví dụ như là à, cái hình bát giác này lấy theo từ cái cửa sổ của con tàu của con tàu và cái nền mặt của mặt đờ này là có những cái sọc ngang nổi và chìm cũng lấy từ mặt sàn của con tàu và mục đích chiếc đồng hồ này ra đời cũng nhằm mục đích là phục vụ cho việc uh, làm việc trên biển uh, lên đên trên biển uh, công việc trên biển bởi vì ở đây cũng có một cái chức năng nữa đó là lịch tuần trăng để mà mình có thể dựa vào cái lịch này mình có thể canh được là lúc nào nước lớn lúc nào lúc nước xuống các kiểu thì mình có thể dựa vào cái lịch tuần trăng này và hiện nay cái lịch tuần trăng này cũng là một cái điểm nhấn để tạo thành sự thời trang cho chiếc đồng hồ này bởi vì chắc ít dùng đến tính năng này à, thường thì những chiếc đồng hồ thể thao khác nó sẽ hầm hố hơn à, nhưng đây là một chiếc đồng hồ thể thao thanh lịch à, hầu như duy nhất chỉ có mẫu này là mẫu đồng hồ thể thao thanh lịch còn lại những mẫu khác hoặc là những dòng sản phẩm khác của những hãng khác thì họ sẽ thiên nghiêng về một cái chức năng nào đó chính ờ, ví dụ như đồng hồ dành cho thể thao hoặc là đồng hồ thời trang khác nhưng đối với mẫu này của đồng hồ Patek Philippe này 5712 này thì đây là một mẫu dòng à, đồng hồ thể thao thanh lịch và toàn bộ thân vỏ đều được làm từ vàng 18 kể cả phần khóa bướm cũng được làm từ vàng 18 và đặc biệt bây giờ đến cái vấn đề chính là bên trong bộ máy và phần sau của chiếc đồng hồ Patek Philippe này chúng ta sẽ thấy phần trong suốt lồng kính và chúng ta nhìn vào trong sẽ thấy ngay cái điểm nhấn đầu tiên đó chính là cái mini rotor này và trên cái mini rotor này sẽ có một cái dấu hoa thị và đây cũng là cái biểu tượng thánh giá Calatrava biểu tượng này ờ, thể hiện biểu trưng cho sự uh, sức mạnh và không thể thiếu cái mọc hai chữ B Patek Philippe này là cái mọc được chứng nhận là đồng hồ đã hoàn thiện, hoàn hảo và đủ tiêu chuẩn của đồng hồ cao cấp chính hãng Patek Philippe cái biểu tượng đóng mọc danh giá hai chữ B này và những chiếc đồng hồ giả thì không thể nào làm được chiếc mọc này đây là chiếc mọc có Ờ, màu sắc bảy màu khi chúng ta nhìn vào có cái chuyện là BBC nè hoặc là chuyện 750 nè cái căn cái căn và ghi trong đó cái căn là 750 và cái chuyện đầu chó thì những cái chuyện này là để chứng nhận được đồng hồ đã đủ kiểm định xong và đóng mọc vào mới được xuất đi ở phần cái khóa cũng vậy cũng được đóng đầy đủ những cái chuyện từ AO750 căn và đầu chó và bây giờ cùng kỳ lân à, dùng máy để mình soi những cái chuyện này và những cái chuyện này là giả không được giả là mình nhìn sẽ biết ngay bởi vì cái, những cái chuyện này không phải là khắc CNC mà à, đây là những cái chuyện mà đóng chống giả gần như là gọi là tuyệt đối luôn không có ai giả được bởi vì khi những cái đồng hồ của thụy sĩ này khi đã hoàn thiện thì hãng sản xuất đó họ không phải là người kiểm định đóng những cái mộc này mà họ sẽ đem những cái trung tâm uh, được chứng nhận để cấp phép và họ sẽ đóng những cái mộc tiêu chuẩn là đồng hồ này đã hoàn thiện hoàn hảo và đã được uh, đủ an toàn đủ hoàn thiện đủ uh, theo yêu cầu để mà xuất đi bán ra ngoài thị trường đây là cái hình cái cái căn và trong cái căn nó sẽ có cái 750 cái chữ 750 không phải là cắt laser mà dập đóng ở một cái lực tuyệt vời từ cái cái cái vật để mà đóng được cái cái mộc này cái chuyện này rất là rõ nét những cái đồ mà khắc laser lên khắc, khắc lên là mình nhìn một cái là mình biết ngay mà để coi rõ nhất thì phải bắt buộc dùng những cái máy chuyên dụng như thế này để chúng ta xem rất rõ cây cân và trong đó có chữ 750 và đến cái chuyện thứ hai là chữ BBC rất là rõ nét và cái chuyện thứ ba là đầu chó đây nhìn theo vậy nha cái đầu nè cái lưỡi nè cái mõm nè cái mõm nè cái mũi nè con mắt nè 750 bản 50 rất rõ một cái triện bản 50 rất rõ nét rồi giờ chúng ta nhìn bên trong máy đây là cái à, chứng nhận của Patek Philippe đây là cái chứng nhận BB chứng nhận cái đồng hồ Patek Philippe này là chuẩn cái chứng nhận danh giá này và chúng ta sẽ nhìn thấy bảy màu ở đây những cái đồng hồ bản thường bản khác những loại bình không phải của hãng nó sẽ không thấy được cái sự bảy màu đó và những chân kính những chân kính Patek Philip, Geneva Swiss Đây dây tóc Cái mini router hình bán nguyệt cũng có cái hoa thị Cái hoa thị này hay còn gọi là cái biểu tượng của thánh giá Calatrava Kể cả phần khóa này Phần khóa cũng rất là đầy đủ luôn chi tiết luôn Gồm có bốn cái triện BBC nè AO750 nè cân 750 này, và đầu chó và giờ Kỳ Lân sẽ xem chỉ một chút xíu rất rõ nét ba tích Philips chính hãng 5712R001 này à, có kích thước size là 40 và cách đo size của mặt đồng hồ Patek philip chính hãng Patek philip 5712R001 này là mình sẽ đo từ mặt ngoài miếng ngoài vị trí cọc số 10 giờ ngay đây và chéo đến vị trí 4 giờ Vâng và như vậy video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Patek Philippe 5712R001 chính hãng đến đây sẽ được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như là like theo dõi trang TikTok, Facebook của Kỳ Lân Luxury để cập nhật để xem nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới